Ở phần kiến thức cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ 1. Các con cùng có ví dụ 12 x 3 thì bằng bao nhiêu? Có bạn nào tìm ra được không? Các con đã chưa học nhân ngoài bảng đúng không nào? Vậy thì 12 x 3 ta làm thế nào để ta tính kết quả đây? Các con đã phải học phép cộng các số hạng bằng nhau chưa? Vậy thì với 13, 12 x 3, các con có thể chuyển thành phép cộng được không? Chúng ta sẽ cùng chuyển từ phép nhân thành phép cộng đã nhé. 12 x 3 thì sẽ bằng 12 cộng 12 cộng 12. Có nghĩa là 12 lấy đủ 3 lần cô chuyển từ phép nhân sang phép cộng. 12 cộng 12 cộng 12 thì kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? Kết quả sẽ bằng 36. Vậy thì 12 x 3 sẽ bằng 36 đấy các con ạ. À. Bây giờ thì cô trò mình cùng nhau thử đặt tính. Khi đặt tính chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để chúng mình thực hiện và ra kết quả xem có đúng là bằng 36 không. Các con hãy quan sát kỹ năng đặt tính và cách thực hiện nhân đặt tính giống như cô hướng dẫn các con bây giờ đây. Các con nhìn vào. Ở đây cô có hai thừa số. Thừa số thứ nhất là thừa số 12, thừa số thứ hai là thừa số 3. Cô sẽ đặt thừa số 12 lên trước, thừa số 3 ở sau. Bên trái, cô ghi phép nhân, cô kẻ phép tính, giống hết như khi mà chúng mình làm phép cộng và phép trừ. Khi nhân, chúng mình cũng nhân từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Các con hãy cùng xem cô nhân nhé. Đầu tiên cô sẽ lấy thừa số thứ hai là 3 nhân với hàng đơn vị trước này. 3 nhân 2 bằng 6. Cô sẽ viết 6 ở dưới hàng đơn vị mà cô vừa nhân